Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học văn chị Hiên Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các vần trong tiếng Việt nhé Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé Đầu tiên, chị có chữ A Khi kết hợp với chữ Y ngắn, chúng mình sẽ đánh vần là A, I, I Ta được vần I Chị có ví dụ như sau vải hai tiếp theo chữ a khi kết hợp với chữ y dài chúng mình đánh vần là a i a ta được vần a đối với vần a chúng mình có ví dụ tay máy bay ớ khi kết hợp với chữ y dài, chúng mình sẽ đánh vần là ớ y a. Vần a. Ví dụ như dây, mây. Chữ o khi kết hợp với chữ y, chúng mình sẽ đánh vần là o i oi. Ta được vần oi ví dụ như voi, còi. Chữ ô khi kết hợp với chữ y, chúng mình sẽ đánh vần là ô y ôi. Ta được vần ôi. Vần ôi có ví dụ sôi môi chữ ơ khi kết hợp với chữ y chúng mình sẽ đánh vần là ơ y ơi. Ta được vần ơi. Đối với vần ơi, chúng mình có ví dụ đồ chơi, rơi. Tiếp theo, khi ghép chữ u với chữ y, chúng mình sẽ đánh vần là u y ui. Ta được vần ui. Ví dụ như núi mũi và cuối cùng là chữ ư khi kết hợp với chữ y chúng mình sẽ đánh vần là ư y ơi vần ơi ví dụ như gửi thư ngửi Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong các vần trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ hãy cùng chị đi luyện đọc lại các vần này một lần nữa nhé. A I I A I I A I I A I I A I I A I I ở y a ở y a ở y a o y oi o y oi o y oi o y ôi o y ôi o i ôi ơ y ơi ơ y ơi ơ y ơi u y ui u y ui u y ui ư y ơi ư y ơi ư y ơi